chào tất cả anh em đã chào mừng anh em đã quay trở lại với xem cờ bóng là có tiền của mình à, ngày hôm nay thì à, chúng ta chỉ đá những cái trận bóng cỏ thôi đúng không và bóng chính thì đến trận à, dạng sáng ngày mai mới đá cơ buổi chiều ngày hôm nay thì mình cũng có cho anh em đi một trận đấu rồi à, trận đấu à, đó là trận đấu vào lúc à, 12, 12 giờ đúng không à, xin lỗi anh em trận đấu này vào lúc à, 10 14 giờ Đấy, trận đấu vào lúc 2 giờ thì uh, mình có cho anh em đó là đi đội khách được chấp 0.25 thì anh em chúng ta cũng bú rồi khi mà đội khách chiến thắng đội chủ nhà với tỷ số là 4-0. Đấy. Và tiếp tục với những trận đấu của dàn sáng ngày mai đi. Điểm qua một chút thôi. À, trận đấu vào dạng sáng ngày mai ngoài uh, trận đấu giữa Dortmund và Wolfsburg ra thì còn trận đấu đó là giữa Bayern Munich và Werder Bremen à, một trận đấu cũng khá là hay anh em đội đầu bảng hiện tại thì kèo chấp đang là Bayern Munich chấp 2.5 Nói chung là mức kèo này thì anh em cũng nên là mặc định ấy nhá Trừ những cái đội bóng mà tầm trung trở lên thôi Còn những cái đội bóng bóng mà từ tầm trung cũng như là tầm trung trở xuống Thì uh, tất cả đều sẽ được Bayern chấp khoảng tầm uh, ờ, 2 trái Đấy 1.75 Đấy thấp nhất là 1.75 Còn lại cũng toàn là hai trái và hai trái rưỡi thôi Quay trở lại với ờ, đội hình của Bayern Munich trong trận đấu này Họ sẽ chơi với đội hình đó là 4-2-3-1 và tất nhiên rằng là bây giờ đã có sự uh, ờ, trở lại cũng khá là nhiều ở hàng thủ rồi thứ nhất đó là Lucas Hernandez này cũng như là sẽ có có thể là Mathis De cũng như là Sunny Six sẽ là hai cầu thủ có thể bổ sung cũng như là quay trở lại trong trận đấu này <clears throat> quay trở lại với uh, Werder Bremen đội khách chơi đội hình đó là 352 một đội hình uh, ở khu vực giữa sân thôi và họ cũng sẽ có có thể có sự uh, quay trở lại của hai cầu thủ đó là Buchanan cũng như là Headlet còn ờ, ba uh, cầu thủ đang dính chấn thương đó là Agu rồi là uh, ờ, Embom cũng như là Salifu còn về à, phía của Bayern Munich thì à, Alfonso David vẫn chưa có thể quay trở lại và uh, cũng rất may là Bayern Munich cũng đã có sự phục vụ trở lại của Lucas Hernandez để chám vào vị trí cánh của Alfonso David cũng như là Bonasa thì không phải nói nhiều. Uh, ờ, Bonasa là tiền vệ cánh cũng như là tiền đạo cánh thì uh, phía Bayern Munich cũng khó khá nhiều những cầu thủ mà ở trên băng ghế dự bị khá chất lượng. <clears throat> Ví dụ như trong trận đấu này thì đang còn có Napri đúng không? Cũng như là Kinley Coman đấy thì à, có thể đá thay vị trí của à, ờ, đá thay vị trí cho nhau được đến với ờ, kèo à, trên dưới cả trận đi hiện tại đang là bốn hòa <clears throat> thật sự mà nói thì à, trong hai vòng đấu gần đây nhất của Bayern Munich thì họ nổ tài khá là nhiều anh em trong hai trận đấu gần đây nhất thì họ nổ tài anh em nhé à, thắng Mai 05 tỷ số 62 rồi lại thắng Heta với tỷ số là 32 tuy nhiên thì uh, chỉ ờ, có rất ít những cái kèo chấp là Bayern chiến thắng thôi đó còn uh, quan trọng là hầu như toàn nổ tài và tất nhiên rồi Bayern Munich thì uh, chúng ta không cần phải nói quá nhiều ở cái giải Bundesliga đâu một cái giải ao làng của Bayern thôi còn quay trở lại với uh, Werder Bremen Werder Bremen sau 3 trận đấu thua liên tiếp thì họ đã có hai uh, trận đấu uh, thắng liên tiếp rồi đó là chiến thắng Heta với tỷ số 1-0 cũng như là Santer 04 ở vòng trước đó với tỷ số là 2-1 trận đấu này thì mình cũng đã có lên kèo cho anh em đúng không đó là đi Werder Bremen rồi tiếp đến không cần phải so sánh nhiều với phong độ đâu khi mà Bayern Munich họ đang có một phong độ rất cao cũng như rằng bây giờ họ cần phải nới rộng khoảng cách đi khi mà đội uh, uh, nhì cũng như là đội 3 và đội thứ tư chỉ cách họ là 3 điểm đến hạn một điểm thôi một điểm đến 3 điểm thôi vì vậy nên là đây là quãng thời gian mà Bayern Munich cũng như là Hùm Xám phải nới rộng cái khoảng cách của mình ra và sau đấy tập trung vào cái vòng 18 cúp C1 đúng không? kèo chấp thì mình nghĩ rằng là khá khó để anh em chúng ta đi Tuy nhiên thì những trận đấu vừa qua nổ tài khá là nhiều Và mình nghĩ rằng với cái tài 4 cũng là khả thi cho anh em nhá Tài 4 cũng như là uh, chúng ta sẽ uh, đi những cái kèo chấp đi Đó là kèo chấp góc Kèo chấp góc Và kèo được chấp thể thì nó tốt hơn so với việc là anh em chúng ta đi những cái kèo chấp chính như thế này 2.5 mình nghĩ là một uh, mức kèo khá là cao đấy mình sẽ lên cho anh em đã đó là cái xỉu trận này chắc là à, xin lỗi anh em đó là cái tài cái tài à, hiện tại đang là trừ 4 anh em nhá 4 FT và đây sẽ là mã kèo duy nhất thôi à, còn ờ, mã kèo chấp thì chắc là khi nào bóng lăn mình theo dõi thêm còn bây giờ mà rất khó để mình có thể đưa ra một cái nhận định gọi là trên 50% cho cái kèo chấp 2.5 đấy đi Bayern cũng dở mà đi Werder Bremen cũng dở anh em ạ à, với cái tài 4 đấy đi cái tài 4 và mình vẫn mong rằng uh, tỷ số sẽ nằm vào tầm khoảng uh, một đấy bốn một hoặc là 42 hoặc là cũng có thể là 62 như là cái sắc tennis mà Bayern Munich đá với uh, đó đúng không đấy như kiểu Bayern Munich đá với uh, Mai 05 đó thì thôi mình sẽ nót một uh, mã thôi còn uh, tất nhiên rồi việc mà mình cũng nói với anh em rồi nếu như anh em nào muốn